Thank you. Ok, hello xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đang đến với channel LC Trail của mình Ok, chúng ta tiếp tục với con game Metro 2033 Như uh, tập trước là tập 9 thì chúng ta đã tìm được tài liệu uh, về D6 rồi Hôm nay thì uh, chúng ta tiếp tục khám phá tiếp câu chuyện Khi mà chạm Horis đã quyết định ờ, không giúp đỡ trạm ờ, Exhibition rồi Bây giờ chúng ta sẽ phải tìm bí mật của khu D6 và tự cứu lấy mình thôi I was put in charge of Radio Monitor. Our hope was to contact the government bunkers over the Urals, but those bunkers were the first to be hit. At first, they didn't directly target civilians, and nobody thought this would be the war that would end it all. As I was oh, monitoring the radio, I picked up a... ma Tại lâu quá mình không chơi nhỉ Có vậy nhỉ Ok, bây giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Ok, bất cứ thứ gì cậu thích. Tùy trình. Ở ờ, đâu nhỉ? Khẩu này mình bắn hồng ngoại rồi đúng không? The cost in blood is outrageous. I'll tell Cốc 2 nhỉ. Ngắm hồng ngoại, ờ, đúng rồi, mình đang dùng ống ngắm hồng ngoại rồi. Thế thì khẩu AK này mình sẽ sẽ sẽ bắn uh, ờ, Z dot đi. AK bắn Z dot cho nó này gắn đủ hết rồi. Z dot cho nó cơ động. Không cần thiết đến hai khẩu hồng ngoại làm gì cả. Đúng không? X2 thì hơi to ấy. Ok. Vậy Z dot có sẵn rồi ở đây bán free nhỉ ồ oh, ở đây lấy mọi thứ đều free à ngon hết ok bổ sung xong rồi ờ, chặt gỗ ồ oh, chào đồng chí nhá đây rồi, mua lơ đây rồi Okay, okay, okay. There's not much useful in here. Just hints Điều hữu ích ở trong đây. Đa phần là chỉ dẫn. Well, that's our destination then. Nó cũng tiết lộ đường đến T6. Ok, sẵn sàng luôn. Chúng ta bắt đầu đi tìm ai là triệu phú. So, how are we faring? Tình trạng của ta như nào, human? Is everything ready? Đã chuẩn bị xong chưa? Củ nữa xong cả rồi. Vladimir, trang bị đã sẵn sàng. Các anh thì sao? Ready. Vậy thu dọn thôi. Uầy, thế là hội đồng Polish không giúp đỡ mình nhưng mà ông Muller này sẽ dẫn đoàn kỵ binh của riêng ông ý để giúp mình rồi. kế theo còn một ông ờ, ở trong nhà còn lại là đoàn chiến binh của chúng ta sẽ xuất trận Ôi, đi xe này à? chiến đấy nhở à, lấy đủ đồ rồi ok còn mấy anh ờ, ừ, canh ở nhà Tạm biệt đồng chí nhé Xong rồi It's the old church dungeon. Tìm công trình quân sự D6. Rồi, let's go. Dark tunnel. Go, baby. Wheel rattle. And the smell of death. That's how our journey to D6 began. But our goal seemed closer now. According to the map, there are several ways of reaching D6. Now the closest one is through the facilities near Kievska. Okay, we tried that route. Kievska? we heard strange Kievska, There was an explosion in the tunnel and lots of people were buried alive. Now rumor has it they survived, but no longer is among us. Ui dồi, Là bị choáng rồi. family of guns. And he doesn't remember anything but what happened. Đây, gặp ông người ngoài hành tinh rồi Ủa, gặp ai đây? Fuck man. Ông ấy dẫn mình đi rồi. Artyom! Artyom! Artyom! Wake up, Artyom, wake up! Great, he's coming to. Put the light away, you're blinding him. Artyom, are you okay? Can you stand up? Artyom, who is that? We're arriving! There is an airlock here! Great, stop here! Ôi, mình ngất cái đến nơi luôn ạ. À. ready, we need this door open. Artyom, you stay here and cover our backs. We don't need surprises here. Sure, I don't think we're going to smoke. What's Okay, okay. Vladimir, find the first block chart. Oliver, look here. If the then on my mark we throw the switches. Okay, eh? Something's out there. Something's closing in. Ignore Ignorant! The Masalisis! Fire! giỡn mặt với tao giỡn mặt với tao Bơm vâng. nó Không cần bơm áp à Bơm áp chứ con kia đến rồi Đi chưa Fuck anh lên anh lên các anh ơi Con điên kia sắp đến rồi Uh một lò Ôi, cái, cái khẩu của mình đặt ở đây à Từ từ nhá À, nhặt lại khẩu xám xịn của mình thôi Okay guys, Bắn tỉa mình. What's that? Oh, red dot sợ vòng tròn holo này. Bắc dark in Okay, Go for it. Oi! The chaos of the tunnel was locked away behind the airlock gates. They seemed invulnerable. And at that moment, so did my comrades. Sau những cánh cửa điều áp, chiến bại. Ok, All right, we've Oi. broken through. chiến đấu nào. Let's do this fast and smooth. Olman, you're in charge of the assault team. Boris and Stepan, you cover the comedian. Artyom, Vladimir, stay close to me. Okay, rебята, let's do it. Hai người hiểm hộ cho nghị sĩ hai là sao? How about sitting down and having a smoke? We're way too nervous. It's no rest for the wicked, as you know. Mỗi người đi một đường á. Soldiers, great deeds await. somehow I'm not so enthusiastic about leaving my mark in these days. à nhạc ở phát tưởng tài liệu gì Here's the first challenge. Artyom, flip those breakers. That's a funny looking thing. It's it's broken. Đủ, bên này mở ra được này. Đây một mặt nạ hàn, một khẩu AK. Ôi, ổn mà. Em đang đi tìm ít đồ thôi anh Rồi lấy được chìa khóa rồi Không biết chìa khóa này để làm gì đây phải về mở cái cửa này à từ từ từ từ từ từ xem xét hết xem xét kỹ lưỡng tình hình mới được này không leo lên được có chỗ để tương tác Ôi ok mở cửa đi ờ à. không có phản ứng đại ca rồi phải làm sao đây cánh cửa không hoạt động ta cần mở điện ở đâu đó Đấy được chìa khóa ở đây rồi Đấy chỗ này nó có cho tương tác đéo đâu Mở cửa sập Bảo vệ Pelas Không được men Không mở cửa được anh trai ơi điện ạ. Hôm nay mình nhặt một cái chìa mà nhỉ Chìa đấy để làm gì đã Hết chỗ để tương tác rồi Bọn này khó nha Phải lên đường này sao ấy Nhà làm đéo lên được đâu Đường này là đường xuống nhở Thế lên đường nào Máy này không tương tác được lỗi à Gạt lên không có điện luôn sấm sét này điện này nó không mở được Đây, quay lại chỗ cái đài rồi thang máy quay lại chỗ đầu tiên rồi sẽ không phải ở đây đâu cửa bên này không được nốt rồi luôn kẹt mẹ luôn là sao ta Ngừng bắn vô ích thôi. Bây giờ phải làm gì à anh em? Mở này không mở được Fuck Vậy thì chỉ có thể là ở cái phòng bên này thôi À đây đây đây đây đây Mày Đây rồi Mày phát điện Đây rồi Có điện có điện rồi Well done, Atsuo. You've just earned yourself a medal. Holman, check the pool. <laughs> Oh, no. I ain't going. It's dark and scary there. Ồ, sợ lắm, sợ chứ. What's your language, soldier? It's not language, it's shit. Literally, I stepped in it. <laughs> Oh, well, that's a great sign. <laughs> it's not a sign, it's an omen. If there is shit, then something left in you. Chắc phải chiến. Biết ngay mà, mình vừa nói xong, chắc phải chiến đấu ở đây một cuộc rồi. Yeah. Ok. Nhiều đạn vãi nồi. Con lợn nó khỏe. Vãi nồi luôn. Ok, let's go. Ok, anh cũng đã tầm cả hai lọ phía sau. I can't fight in such an environment. It stinks so much. I lost the sense of smell. Old I wish you lose the best jokes, please. Ok, thằng này gạt. Đặt cửa này. can Go, go. A glass of moonshine for each Los How about that, Colonel? To hell with you, Blin. I'm not a comedian. Stop laughing, Blin! ở đâu mẹ mày chém tao ác thế fuck man đau nha ui à trạm này nhiều quái vật vãi nồi Shit Ê, ê, đại ca, đại ca, đại ca ra nó được ui đại ca cứu em cứu mày nhé con này toàn dí mình mà mén Thôi chết con mẹ mày cắn thằng này Fuck Thằng này cứu mình My friend, why? Oh, fuck. Stepan, Stepan, that's enough. You can't help him, Stepan. Let's go. What, Suki? Boris, I swear on your memory, they won't rest while I'm alive. goddamn beasts. Okay, there's a pumping station ahead and a sewage pool. We'll need to open the door. Give me a couple minutes. Okay, go for it. Hết mẹ Just a little more. Chờ một chút rồi. It's open! Gas masks on. Holman, check the pool. I always yeah. get the most interesting job, huh? don't I? All clear. Let's move. All clear. I'll check it out. Careful, man. Careful. What do we do next? Ладно, ладно, ладно. There's a passage down there. It's our only option. Let's move quietly. What was that? The freaking Osiris. Even found out. Hắn lắp laser là không ngắm nữa. Mày vào đây! rồi vào đây Ê à Vẫn đánh được cả Phải tốn hơi nhiều dao đấy Определяйся! Shit! Fire at will! Dạ Ui Ngoài A mà nhảy đúng lúc ấy Mẹ mày Đi chết đi con chó Phát Ở đâu chém vậy Chích nào Nó nhìn thấy gì cả Mẹ con này Nhảy nhảy khó chịu quá Bắn kéo chúng rồi để bồn 6 à cửa 46 rồi đây là cánh cửa dẫn vào D6 Ok luôn I thought it's locked. <laughs> I'm not surprised. What's up with that? Looks like a blast door. Okay, go for it. Got it. Artyom, take a look at that room. bò vào trong kiểm tra á Vãi cứt Đang bò mà sập thì Vừa nói xong Artyom, are you okay? Great, we'll try to reach you. Meanwhile, cái gì thở phập phồng ấy. Good luck. Ở đây có một đống lỗ của nó ra này. Good lắc rồi ạ Fuck Này đéo sao luôn Ui, toàn mẹ mày trứng của nó ở đây En, mình phải đi một mình rồi Ở bọn kia đi đường khác à Kìa, đốt đi Ui chạy đúng đống dây mấy con bọ cạp này toàn mạng nhện nữa chứ Mẹ slow motion vãi rồi, Hết đạn thì sao ta Nếu có đạn cho Đây có một cái cửa Nó không có chỗ mở đây chìa khóa két chỉ có thế đấy á vãi nồi thế thực sự rồi nghe thấy tiếng bắn nhau bên này rồi lên rồi Chết mẹ mày đi Úp sọt, úp sọt tao tán rồi Ú What the fuck Có đường luôn Ừ nhưng mà đi sâu vào bên trong tiếp xem Có gì ở trong đấy đã À tịt rồi bắt mình phải đi vào bên này à thịt hết Thôi, lại lên đây thôi Hết mẹ đạn rồi Ăn cứt rồi cái đạn shotgun rồi à! kìa mạng nhện ở đâu ấy sao không cầm bật lửa rồi mà không đốt được rồi à? ờ, đi lên sao lại đi xuống đường hầm hỏng hết rồi nó đào loạn xin ngầu hết này à có thể xuống kia rơi xuống đây chắc là chết cửa ngay Mẹ Ô, bọn này đi đường nào mà đã qua đến đây rồi À, cửa thông đằng sau Vừa nãy mình đi bên này qua Ủa, sao vẫn là một cửa này đúng không? À, cửa khác mà. Con này đi kiểu gì nhỉ? À đủ. À đủ. Người à? Tàu, tàu, tàu, tàu. Tàu ma. À? Well, well, well. What's that? Tàu ma. À? It's like an automatic system. À, hệ thống tự động. I'll check it out. phải tàu tự động đâu tàu ma đấy Hết mẹ đã shotgun rồi Somehow I have a bad feeling about this All clear. There's no other way. Gotta take it. Ok, buộc phải đi thì leo lên tàu đây, các đồng chí. À, kế tiếp là D6. Ngon. Uh. Có lẽ tập hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi. Cũng đã đến gần trạm D6 rồi. Và ta sẽ cùng nhau khám phá tiếp ở tập sau nhé. Còn bây giờ thì xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Nhớ để lại cho mình một like và một subscribe kênh nhé. Bye bye.